Hello xin chào anh em nhá Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em à, cái mẹt à, đánh bịp à, bên mình nha. Thì như anh em đã thấy đây Thì toàn bộ là mình làm bằng thép trắng nha anh em Thép AC thép trắng Nên là đây Đây là cái chốt cài của mẹt này anh em Còn đây là bàn đạp để bịp nó vô là nó sẽ dính nha anh em Thì đây Đây là cái chân cắm để mình cắm xuống đất thế bên mình đã làm hai chân này đó anh em chỉ cần cắm xuống đất thôi còn đây là lò xo này lò xo của mệt này lò xo cũng là thép trắng luôn nên không sợ gì nhá anh em bên mình cũng làm hai bên hai lò xo luôn đó cụ này dù thái dù thái là bao chắc chắn anh em luôn không có chạy mặt luôn đây thì bên mình đã có nhuộm à, màu cỏ khô sẵn cho anh em rồi này đó anh em thấy chưa bên mình làm rất là nhiều hàng này đây anh em cứ yên tâm mua bao nhiêu mình cũng ship được hết đấy thì bên mình có nhận à, ship trên toàn quốc nha anh em à, bên mình là giao hàng kiểm tra thanh toán anh em cứ kiểm tra đúng hàng thì thì lấy không đúng có thể trả lại mình cũng được không sao hết đấy hàng mình là trăm phần trăm là thật nhá đúng như là trong hình ảnh luôn đó Đợi nhé anh em Giờ mình sẽ vứt à, cái cây này vô cái mẹt xem à, độ nhạy của cái mẹt xem nó như thế nào nhá Đây anh em chú ý mình nha Đó Rất là rất là ghê luôn anh em à, thì à, nói chung là cái lò xo này nó rất là mạnh nên cái lò xo này là bên mình là tự quấn nhá nên là tốc độ ờ, nhạy của cái mẹt này là nó là rất là nhanh nó phải tầm là 0,1 à, giây luôn á nên tốc độ của nó rất là nhanh anh em yên tâm bịp chỉ cần à, động vô một cái động vô một cái bàn đạp thôi là lập tức nó sẽ bật ngay lập tức luôn đó độ nhạy của nó là nhanh cỡ đấy vậy đấy anh em đó clip mình sẽ test đến đây cho anh em xem thôi